Xin chào anh chị nhà đầu tư. Báo chí là một nguồn cung cấp thông tin rất hữu ích đối với nhà đầu tư. Tuy vậy thì cũng không ít những cái thông tin không chính xác khiến cho nhà đầu tư có thể thiệt hại rất lớn khi tin vào những cái thông tin trên báo như vậy. Và đây chính là một trong những cái thông tin như thế. Thì uh, ngày 22 tháng 11 năm 2022 thì trên báo này có đưa cái thông tin là Techcombank ngày mùng 5 tháng 12 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 của Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam Techcombank thì ngày đăng ký cuối cùng là ngày mùng 6 tháng 12. Theo đó cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt dưới dạng uh, tiền tỷ lệ 15% thanh toán bắt đầu từ ngày 30 tháng 12 năm 2022. Nếu đọc qua tin này thì rất nhiều nhà đầu tư ồ cái cổ phiếu này nó trả cổ tức tiền mặt cao thế. Thế thì họ lao và họ mua, rất nguy hiểm. Nhưng mà khi phân tích kỹ ra ấy, thì đây là một cái tin hoàn toàn sai vừa do cái trình độ của nhà báo này hiểu biết rất là kém cộng thêm là họ nhầm lẫn thì vì sao hiểu biết kém thứ nhất ngân hàng ở Việt Nam ấy để được trả cổ tức thì phải nói rất phức tạp không giống như các doanh nghiệp niêm yết khác họ chỉ cần xin phép ủy ban chứng khoán nhà nước xong rồi họ gửi công văn sang trung tâm lưu ký thế là chốt ngày trả được tiền mặt nhưng ở Việt Nam các ngân hàng muốn trả cổ tức bằng tiền hay bằng cổ phiếu đi chăng nữa thì cần phải có sự chấp thuận của ngân hàng nhà nước sau khi có được sự chấp thuận của ngân hàng nhà nước thì họ mới gửi sang Ủy ban chứng khoán nhà nước. Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận thì họ mới chuyển sang trung tâm lưu ký để lựa chọn ngày. Và thêm một cái lưu ý thứ hai nữa, đó là ngân hàng thương mại cổ phần ở bên ngoài từ năm 2019 đến nay là không được ngân hàng nhà nước cho phép trả cổ tức tiền mặt bởi vì ngân hàng nhà nước mong muốn các cái ngân hàng này giữ lại thêm vốn để làm cho cái hệ số an toàn vốn của các ngân hàng tốt hơn từ đó chống chịu được với những cái khó khăn của nền kinh tế và nâng cao được cái năng lực về vốn của các ngân hàng và cái thước đo cho cái vốn đó đó là cái hệ số K rất cao và khi nào thì ngân hàng được trả cổ tức tiền tiền mặt thì theo chúng tôi là khi cái hệ số an toàn của các ngân hàng rất cao. Ngoài ra thì các ngân hàng có thể áp dụng cái Basel 3 vào trong cái quản trị ngân hàng của mình thì từ đó ngân hàng nhà nước sẽ cho trả cổ tức tiền mặt khá là cao